Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy chủ nhật ngày 24 tháng 10 năm 2021, tức ngày 19 tháng 9 năm 2021 âm lịch, ngày Ất Tỵ, tháng Mậu Tuất, năm Tân Sửu. Con giáp xung ngày Ất Tỵ hôm nay là Quý Hợi, Tân Hợi, Tân Tỵ. Con giáp xung tháng Mậu Tuất là Canh Thìn, Bính Thìn. 1. Tử vi tuổi Tý, thiên ấn che chở cho người tuổi Tý trong chủ nhật này để con đường công danh sự nghiệp rộng thanh thang, con giáp này có thể phát triển được thêm năng lực của mình nhờ phát huy được những tiềm năng trước đó chưa được khai phá. Tuy nhiên, đừng vì những may mắn hiện tại mà cho mình cái quyền cao ngạo hay cho rằng bản thân luôn đúng. Bạn sẽ chẳng thể đứng mãi một mình trong thế giới này đâu, đến một lúc nào đó bạn vẫn cần những người khác để hỗ trợ mình. Vì thế, trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng hãy nhớ khiêm tốn. Ngũ hành xung khắc lại gây không ít sóng gió trong mối quan hệ của bạn và nửa kia người ấy có thể vì hiểu lầm mà dẫn đến tranh cãi, chiến tranh lạnh với bạn trong khi rõ ràng bạn không làm gì sai và cũng chẳng biết phải giải thích ra sao. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, tuất, dậu. 2. Tử vi tuổi Sửu. Xem tử vi hôm nay, cục diện tam hợp là cát tinh chiếu mệnh cho người tuổi Sửu trong hôm nay. Vốn là người thông minh nhanh nhẹn, biết cách nắm bắt thời cơ, nên công việc của con giáp này dễ thăng tiến, vận trình khởi sắc rực rỡ, làm đâu xong đó. Lại thêm thiên tài lại là dấu hiệu may mắn trên con đường tài lộc của bản mệnh. Nếu đã chăm chỉ làm việc suốt quãng thời gian vừa qua, bạn xứng đáng được nhận một phần thưởng cho sự nỗ lực của mình. Hãy coi đó là động lực để tiếp tục cố gắng trong tương lai. Hỏa sinh thổ, nhân duyên khác giới của những người còn độc thân cũng khá vượng. Hãy tham gia vào những buổi tụ tập, gặp gỡ nhiều hơn, có thể bản mệnh sẽ tìm ra được người phù hợp với mình. Đã đến lúc bạn cần phải mở cửa trái tim mình và đón nhận hạnh phúc rồi. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, mùi, tị. 3. Tử vi tuổi dần, Ngày thị dần tương hại cho thấy những vết nứt dạn đang xuất hiện trên vận trình tình cảm của người tuổi dần. Mối quan hệ của hai bạn có dấu hiệu dạn nứt. Hãy nhanh chóng tìm xem nguyên nhân là gì vừa đưa ra cách khắc phục ngay lập tức. Đừng để quan hệ giữa đôi bên càng ngày càng lạnh nhạt, xa cách.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 đồng nghiệp không hiểu ý, việc hợp tác trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Trong lúc này, chứ nên để những vướng bận đó làm rối trí vì nếu không xử sự khéo léo, những chú mèo rất dễ vướng vào những phi vụ rắc rối trốn công sở. Bạn tốt nhất không nên nóng nảy đổ thêm dầu vào lửa. Nếu có thể, tốt nhất hãy chỉ sắm vai là một người đứng ngoài cuộc mà thôi. Mộc sinh hỏa giúp mối quan hệ của bạn với gia đình rất hòa hợp. Bạn luôn là một người biết chăm lo cho cả nhà, bởi bạn hiểu rằng trên đời này, dù có là tiền tài, địa vị đi chăng nữa cũng chẳng thể nào đánh đổi được tình thân. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, hợi, ngọ. 5. Tử vi tuổi thìn Chính tài xuất hiện trong tử vi chủ nhật này của người tuổi thìn đem đến cho con giáp này những cơ hội thuận lợi để kiếm tiền. Không chỉ nguồn thu nhập hiện tại ổn định, mà bạn còn có thêm những khoản thu ngoài đáng kể để chi tiêu cho những nhu cầu thiết yếu trong ngày. Tuy nhiên tiền nhiều cũng kéo theo nhu cầu mua sắm tăng cao. Do đó, nhân lúc tiền bạc dồi dào bản mệnh cần lên kế hoạch chi tiêu hợp lý để tránh hoang phí. Nên có tiết kiệm đề phòng khi đau ốm hay có việc bất chắc xảy ra thì hơn. Trong chuyện tình cảm, nhờ có ngũ hành tương sinh mà những người độc thân sẽ gặp nhiều chuyện vui. Trái lại, các cặp đôi lại trở nên căng thẳng do ảnh hưởng của đào hoa vượng, khó bề giải quyết mọi chuyện chỉ sau một ngày, nên bình tĩnh trò chuyện thẳng thắn với nhau, Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, Sửu, Dậu. 6. Tử vi tuổi Tỵ. Dưới tác động của thương quan, người tuổi Tỵ luôn trong tâm trạng bất an, khó lòng giữ được sự tập trung để làm việc cho thật tốt trong hôm nay. Lúc này thay vì cứ cố nhồi nhét vào đầu những nhiệm vụ khó nhằn, bạn có thể đi lại, ra ngoài hít thở không khí trong lành cho tỉnh táo trước khi quay lại bàn làm việc. Thả lòng tâm trí sẽ giúp bạn lấy lại sự tỉnh táo và hạn chế được sai sót không đáng có. Ngũ hành mộc sinh hỏa giúp cho bạn và người ấy có những phút giây ngọt ngào bên nhau sau khoảng thời gian bận rộn vừa rồi. Thậm chí, cả hai ngồi cạnh nhau mà không cần phải nói quá nhiều nhưng vẫn hiểu được ý đối phương, bởi chính tiếng lòng của cả hai người đã hòa quyện với nhau, đôi trái tim cùng chung nhịp đập. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, tị, dậu. 7. Tử vi tuổi ngọ Người tuổi ngọ cho thấy hôm nay là một ngày rực rỡ với con giáp này. Thực thần đem tới cho bản mệnh những cơ may tiền bạc mà không phải ai cũng có được. Tài lộc tự chạy vào túi mà không cần phải lo toan quá nhiều. Người làm kinh doanh có một ngày an nhàn bởi hàng hóa bán chạy mà không cần phải tất bật ngực xuôi vất vả. Nhân cơ hội này bạn có thể tính toán mở rộng thị trường, đa dạng hàng hóa nhưng luôn phải giữ uy tín và chất lượng sản phẩm để gây dựng thương hiệu cho mình. Trong ngày hỏa khí vượng, tâm tính những chú ngựa cũng có thể bị ảnh hưởng ít nhiều, dễ trở nên nóng nảy, ăn nói không suy nghĩ. Nhất là trước mặt người ấy, dường như đối phương càng nhún nhường thì bạn lại càng được nước lân tới. Hãy cố điều chỉnh cảm xúc của bản thân trước khi gây ra điều gì đó khó cứu vãn nhé. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, tí, thìn, 8. Tử vi tuổi mùi. Thiên tài soi sáng cho người tuổi mùi trên con đường tìm kiếm tài lộc, đặc biệt là người theo nghiệp buôn bán. Tất cả là nhờ khả năng quyết đoán, đón đầu xu hướng, bắt kịp thị trường. Không phải ai cũng chấp nhận rủi ro tốt như bạn, thế nên thành quả hôm nay hoàn toàn xứng đáng. Ngũ hành tương sinh mang tới cho bản mệnh vận trình tình duyên suôn sẻ. Nhân cơ hội này, bạn có thể đẩy nhanh tiến độ, tỏ tình với người mình thích hoặc hẹn hò với người yêu. Bạn nên cố gắng tạo nhiều cuộc gặp gỡ để đối bên thấu hiểu nhau nhiều hơn.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 Có thể có kẻ tiểu nhân đã theo dõi bạn từ lâu, lần này sẽ thừa cơ bạn sơ suất để ném đá giấu tay, gây ra những bất lợi trên con đường sự nghiệp của bạn. Tuy nhiên, bạn cũng không cần quá lo lắng. Chính quan xuất hiện sẽ mang đến cho những chú khỉ những tín hiệu tốt để sớm tìm ra lối thoát cho thế bế tắc hiện tại. Nhưng trước đó bạn cần phải nỗ lực không ngừng chứ không được có tư tưởng buông xuôi, mặc kệ. Hỏa khắc kim, chuyện tình cảm của con giáp này và nửa kia chưa chắc đã được yên bình trong ngày hôm nay đôi bên có thể xích mích, mâu thuẫn với nhau về một vấn đề nào đó. Lời khuyên dành cho bạn là hãy đặt mình vào vị trí đối phương và thử thay đổi góc độ suy nghĩ xem sao. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, hợi, mùi. 10. Tử vi tuổi dậu. Cục diện tam hợp mang đến cho người tuổi dậu rất nhiều tin vui trong chuyện tình cảm. Đường tình duyên chân chu xuân sẻ, bản mệnh thường xuyên được những lời yêu thương từ người ấy, dù yêu nhau đã lâu nhưng không vì thế mà tình cảm nhạt phai, ngược lại còn càng thêm nồng nàn khi cả hai đã quá hiểu về nhau. Tuy nhiên, công việc của bạn lại chẳng được suôn sẻ như chuyện tình cảm. Thiên quan báo tin xấu, mệnh chủ cần đề phòng kẻ tiểu nhân hãm hại mình bằng cách tung tin đồn thị phi lan tràn khắp nơi. Dù bạn hoàn toàn tin tưởng vào nhân phẩm của bản thân không làm điều gì hổ thẹn nhưng tin đồn bất lợi vẫn khiến bạn rất khó chịu. Cũng trong ngày hôm nay, những chú gà cần chú ý khi ký kết thỏa thuận hoặc hợp đồng liên quan đến tài chính. Lúc này nếu không tập trung nên bạn rất dễ để ra sai sót không đáng có. Hãy cẩn thận hơn. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, thân, sửu. 11. Tử vi tuổi tuất, Hôm nay, người tuổi tuất không phải lo nghĩ nhiều về tiền bạc trong ngày được chính tài soi dọi. Khó khăn tài chính trước đó gần như được tháo gỡ toàn bộ, Tuy nhiên bạn nên tận dụng thời gian này để chi tiêu hợp lý chứ đừng vội tiêu xài hoang phí khi đang dùng rình. Hỏa sinh thổ, mối quan hệ của con giáp này và nửa kia luôn duy trì ở mức rất ổn định. Đôi bên thường hay chia sẻ với nhau suy nghĩ của mình. Rất nhiều quyết định bạn đưa ra đều có một phần là nhờ vào sự định hướng của người ấy nên giữa cả hai không mấy khi xảy ra khúc mắc. Xem lịch vạn niên, hôm nay là ngày tam nương sát. Dân gian quan niệm đây là ngày xấu, kỵ khai trương, xuất hành, cưới hỏi, sửa chữa hay cất nhà. Do đó, nếu có việc quan trọng bạn nên rời sang ngày khác để tránh rủi ro, đen đủi. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, tí, thân. 12. Tử vi tuổi hợi. Tị hợi tương xung khiến vận trình ngày hôm nay của người tuổi hợi nhiều gian nan, trắc trở. Dù tiến hành công việc gì cũng dễ gặp phải nhiều chướng ngại vật hoặc tiểu nhân cản đường che lối, Chính vì thế, trong ngày này, bản mệnh nên hết sức thận trọng trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào. Tuy nhiên, có chính ấn giúp sức, con giáp này không để cho mình bị những khó khăn trước mắt khuất phục. Càng khó khăn thì bản mệnh lại càng thấy thách thức và quyết tâm vượt qua. Bạn có thể đạt được những bước tiến khá lớn và được cấp trên trào cho thêm nhiều trọng trách nữa. Ngày ngũ hành tương xung, người độc thân khó lòng tìm được nhân duyên của mình. Đã vậy áp lực từ bên ngoài càng khiến bạn nản lòng,